Đến giờ ăn cơm rồi Gọi ba xuống ăn cơm Không Gọi ba xuống ăn cơm Không Gọi ba xuống ăn cơm Không Gọi Không Không Gọi ba xuống ăn cơm